Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin sức khỏe. Ngay sau đây là những tin chính được chúng tôi cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. 5 điều bố mẹ cần biết khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ. Bố mẹ cần lưu ý những gì khi con trẻ mắc COVID-19. Vaccine COVID-19 không chỉ có hiệu quả trong việc phòng ngừa nhiễm bệnh, nhập viện và tử vong mà còn giúp trẻ em được trở lại với các hoạt động bình thường cùng cha mẹ. Pfizer là vaccine ngừa COVID-19 duy nhất được phép dùng cho trẻ em. Các nghiên cứu gần đây cho thấy những vaccine này có tác dụng chống lại các biến thể mới của virus đã xác định được đến thời điểm hiện tại và ngăn ngừa việc lây truyền virus sang người khác. 1. Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em vì sao lại quan trọng? Theo CDC Hoa Kỳ, có một hiểu lầm phổ biến là trẻ em không bị nhiễm COVID-19 hoặc không có nguy cơ bị bệnh nặng do virus SARS-CoV-2 và một số hiểu lầm về tác dụng phụ biến chứng lâu dài theo tuổi của trẻ em. Tuy nhiên hiện nay và trước mắt chúng ta một số trẻ vẫn mắc bệnh đến mức phải điều trị tại bệnh viện. Còn nhiều điều chúng ta vẫn chưa biết về việc COVID-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng thế nào đến trẻ em về lâu dài. Nhưng COVID-19 nguy hiểm hơn rất nhiều so với bất kỳ rủi ro nào có thể có khi tiêm vaccine. Chuyên gia tiết lộ về vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. FDA Hoa Kỳ đã cấp phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Nếu mắc COVID-19, trẻ em cũng phải chịu các tác dụng phụ nghiêm trọng, có khả năng kéo dài với mức độ tương tự như người lớn, ngay cả khi trẻ chưa bao giờ có triệu chứng hoặc chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ tại thời điểm nhiễm bệnh. Nhiều trẻ còn tiếp tục bị mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, đau cơ và khớp, khó ghi nhớ và xử lý thông tin. Ở nước ta theo Bộ Y tế, tính từ ngày 5 tháng 7 năm 2021 đến 30 tháng 7 năm 2021 có khoảng 5% tổng số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội là trẻ em từ 0 đến 5 tuổi. Tỷ lệ này cao so với những đợt dịch trước. Trong khi đó, theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 đã có 11.822 trẻ em là F0. Chấm, trẻ em tiêm vaccine COVID-19 có thể gặp tác dụng phụ, các vaccine ngừa COVID-19 đều an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, cũng như tất cả các loại thuốc, một số người có thể gặp các tác dụng phụ. Do vậy, điều quan trọng là phải biết những tác dụng phụ đó là gì và cần chú ý những gì. Tác dụng phụ thường gặp, còn quý vị có thể sẽ gặp một số tác dụng phụ từ mức nhẹ đến mức trung bình, trong một vài ngày. Các tác dụng phụ này thường sẽ biến mất sau 12 đến 48 giờ một số người không gặp tác dụng phụ hoặc có thể sẽ gặp các tác dụng phụ sau liều tiêm thứ hai khác với sau liều đầu tiên. Việc gặp một tác dụng phụ thông thường không phải là lý do để không tiêm liều thứ hai của vaccine Moderna ngừa COVID-19. Trẻ cần tiêm cả hai liều để được bảo vệ hoàn toàn. Trên cánh tay tại vị trí tiêm, đau, ửng đỏ, sưng tấy. Trên các phần còn lại của cơ thể, ớn lạnh, tiêu chảy, sốt hoặc cảm thấy vã mồ hôi. Đau đầu, đau cơ, buồn nôn hoặc cảm thấy nôn. Tác dụng phụ ít phổ biến hơn. Một số trẻ em có thể sẽ xuất hiện các hạch bạch huyết sưng và nhạy cảm đau, gọi là nổi hạch thường ở vùng nách hoặc cổ. Một số người có thể bị phát ban đỏ, ngứa, sưng hoặc đau ở vị trí tiêm, thường được gọi là cánh tay COVID. Những nốt phát ban này có thể bắt đầu sau vài ngày đến hơn một tuần kể từ khi tiêm mũi đầu tiên. Nếu con quý vị bị cánh tay COVID, sau khi tiêm liều đầu tiên, trẻ vẫn nên tiêm liều thứ hai. Bố mẹ cần lưu ý những gì khi con trẻ mắc COVID-19. Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương tư vấn cách chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ bố mẹ, trẻ dưới 6 tuổi bị mắc COVID-19 tại nhà vậy nếu trẻ không may bị mắc COVID-19, các bậc phụ huynh cần làm gì? Có nên đưa ngay em bé đến bệnh viện không, nhất là đối với trẻ sơ sinh, trẻ bố mẹ, trẻ dưới 6 tuổi? Để giảm bớt những băn khoăn, lo lắng chính đáng trên, PGS tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã tư vấn cách chăm sóc trẻ bị mắc COVID-19 tại nhà. Trong trường hợp trẻ sau khi được xét nghiệm cho kết quả dương tính. Cách chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ bú mẹ bị mắc COVID-19. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ, trước tiên cần đánh giá tình trạng sốt. Để đánh giá tình trạng sốt cần đo nhiệt độ cho bé bằng cách cặp nhiệt kế ở nách hoặc ở hậu môn. Nếu thấy nhiệt độ trên 38,5 độ cần cho trẻ sử dụng thuốc hạ nhiệt. Thuốc hạ nhiệt có thể sử dụng đường uống, Đường hậu môn thông thường thuốc hạ nhiệt được sử dụng là paracetamol với liều 10 đến 15 mg cân nặng và trong khoảng mỗi 4 đến 6 giờ có thể cho sử dụng lại. Sau 1 đến 2 tiếng cho trẻ sử dụng thuốc hạ sốt mà trẻ hạ nhiệt độ xuống có nghĩa trẻ đã đáp ứng thuốc hạ nhiệt. Tuy nhiên, trẻ không thể hạ được xuống ngay 37 độ, chúng ta quan sát, nếu mà từ 38,5 đến 39 độ mà xuống đến 38 đến 38,5 độ thì có thể đánh giá là đáp ứng thuốc hạ sốt. Đây là biểu hiện tốt đối với cơ thể của trẻ. Bên cạnh việc hạ sốt do trẻ ở độ tuổi này không tự uống được nên các bố, mẹ phải quan tâm cho trẻ uống nước, uống nước thường và nước điện giải. Với nước điện giải phải pha đúng với hàm lượng của gói thuốc. Có thể là gói 250ml hoặc gói 1 lít thì chúng ta phải chú ý để pha đúng hàm lượng. Về cách thức cho uống, các bố mẹ cho trẻ uống từ từ, nhẹ nhàng chứ không cho uống cả cốc, khoảng mỗi 15 đến 20 phút lần mỗi lần cho uống một vài thìa, làm như thế, thuốc sẽ thấm tốt hơn và không gây ra tình trạng nôn chớ ở trẻ. Khi đánh giá việc cho trẻ uống nước, uống nước điện giải, nếu trẻ có nước tiểu trong hơn, nước tiểu nhiều hơn thì đó là dấu hiệu trẻ đã giảm bớt tình trạng mất nước. Về cách thức cho ăn, cho trẻ ăn nhẹ nhàng, không ép trẻ ăn nhiều quá trong một bữa. Chúng ta nên chia thành nhiều bữa. Với trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ, các bà mẹ cần hết sức lưu ý khi cho con bú là cho bú ít hơn ngày thường, nhưng số lần cho bú nhiều hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển nhấn mạnh, đối với trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ, hai yếu tố rất tiên quyết chính là hạ nhiệt, uống nước đầy đủ và dinh dưỡng nhẹ nhàng. Đây là những vấn đề quyết định thành công, các bố mẹ cần theo dõi con mình liên tục cả ban ngày và ban đêm để đánh giá được tiến triển bệnh của trẻ. Thông thường tiến triển của tình trạng sốt, ho, mất nước sẽ diễn ra trong khoảng từ 24 đến 48 giờ. Đặc biệt lưu ý khi trẻ nhóm 6 tháng đến 6 tuổi gặp tình trạng sốt cao co giật, Đối với nhóm trẻ ở độ tuổi lớn hơn, khi các bé đã biết trả lời, nói ra những triệu chứng, biết đòi hỏi, cũng tương tự như vậy, các bố mẹ căn cứ vào các triệu chứng, cơ sở để đánh giá tình trạng sốt và cho trẻ sử dụng thuốc hạ nhiệt. Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần chú ý đánh giá sốt cả thời điểm ngày và đêm, cho trẻ uống thuốc hạ sốt khi sốt cao trên 38,5 độ C, theo dõi biến chuyển trong 4 tới 6 giờ liên tục bằng cách đo nhiệt độ. Vấn đề đáng lưu ý ở trẻ từ 6 tháng đến dưới 6 tuổi là nguy cơ khi sốt cao dễ xảy ra co giật. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển tư vấn, khi trẻ bị co giật, các ông bố, bà mẹ cần bình tĩnh, bình tĩnh là vấn đề hàng đầu, gọi thêm sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Đừng vội vàng ôm chầm lấy trẻ hay đừng vội vàng bế trẻ dậy. Trước tiên, cố gắng bình tĩnh, đặt trẻ nằm trên một mặt phẳng cứng, ngửa nhẹ đầu và nghiêng đầu sang một bên, không đưa bất cứ thứ gì vào miệng trẻ để tránh gây tình trạng tụt lưỡi hoặc khó thở. Đồng thời, cởi bỏ bất quần áo cho trẻ, kiểm tra nhiệt độ, cho thuốc hạ nhiệt đặt hậu môn, lấy khăn ấm lau trường cổ, nách, bẹn để nhiệt độ của trẻ giảm xuống nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Thông thường cơn co giật do sốt cao đơn thuần chỉ diễn ra trong vòng khoảng 1-2 phút. Nếu sau đó môi và tứ chi của bé ấm, hồng bình thường thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Khi nhiệt độ giảm bớt, tình trạng co giật đỡ hơn rồi lúc đó các bố, mẹ có thể đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ đánh giá xem đây là co giật do sốt cao đơn thuần hay co giật có phức hợp và các tình trạng bệnh lý liên quan khác. Vệ sinh mũi họng, cách ly trẻ khỏi mọi người trong nhà. Với trẻ, kể cả trẻ nhỏ, trẻ lớn, vấn đề vệ sinh mũi họng là rất quan trọng. Chúng ta lau rửa mũi cho các bé bằng nước muối biển, rồi nhỏ thuốc để mũi họng của bé sạch sẽ, thông thoáng hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển lưu ý, COVID-19 là bệnh dịch nên các ông bố, bà mẹ hết sức lưu ý, nếu con mình bị mắc COVID-19 cần cách ly khỏi những người khác trong nhà. Đặc biệt là những người già. Với trẻ em, khi bị mắc COVID-19 trẻ có thể vượt qua tình trạng này dễ dàng, nhưng với người cao tuổi, nhất là người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 thì nguy cơ rất cao, thậm chí có thể dẫn tới tình trạng tử vong.